Chào ngày mới tất cả các em. Chào mừng các em quay trở lại với khóa học mùa thu của chúng ta. Buổi hôm nay là buổi thứ tư rồi và chúng ta sẽ đến với văn bản nhật dụng cuối cùng trong chương trình ngữ văn lớp 9 kỳ 1. Chị rất mong rằng buổi học ngày hôm nay sẽ có sự có mặt đầy đủ của tất cả các bạn trong khóa học của chúng ta nhé. Chị không biết là giờ này đã có bạn nào vào học chưa nhở? Rồi các em ơi, đến giờ rồi này. Ừ, xin chào những bạn đầu tiên. <laughs> Ok, các bạn nhớ nhé là tất cả các buổi học chúng ta đều cần phải chụp ảnh màn hình lại để chúng ta điểm danh. Sau đó đến cuối khóa học các bạn gửi tất cả những phần điểm danh đó về cho chị thì các bạn sẽ được nhận tài liệu nhá. Ừ, được không? Đúng rồi đấy, rồi chị xin chào Khánh Dương nhá. Ừ, các bạn nếu như mà có bạn bè của mình ở trong nhóm thì gọi điện cho bạn bè dạy học nhanh nhanh nhanh nhanh. <laughs> rồi, xin chào Phí Đức, xin chào các bạn. Buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Chị rất mong rằng là buổi học ngày hôm nay các bạn sẽ tham gia đầy đủ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta thấy được những cái đặc sắc trong việc trình bày vấn đề ở trong ngay từ chính văn bản này và chúng ta sẽ áp dụng những cái kinh nghiệm đó vào trong quá trình viết văn nghị luận của mình nhé. Các bạn đã vào chưa nhỏ Ừ, xin chào Nguyễn Thư, xin chào Thủy Giang. Đúng rồi, hôm qua chưa có thử thách bởi vì là hôm nay chị sẽ gộp thử thách của hôm qua và hôm nay vào làm một. Đó sẽ là thử thách liên quan đến việc mà các bạn sưu tầm dẫn chứng. Nếu như thử thách đầu tiên là thử thách để cho các bạn nghĩ về cái hệ thống lý lẽ này hệ thống luận điểm này thì uh, thử thách thứ hai sẽ là thử thách để cho các bạn sưu tầm và tìm kiếm những cái dẫn chứng thật là hay cụ thể thì cuối buổi học ngày hôm nay chị sẽ đưa ra thử thách cho chúng mình và sẽ có phần quà riêng đối với những bạn thử thực hiện thử thách ngày hôm nay đó chính là bộ dẫn chứng đó, được không nào? Đó chính là bộ dẫn chứng mới nhất về nghị luận xã hội Chị sẽ gửi tặng các bạn đối với những bạn mà đã thực hiện thử thách ngày hôm nay đó thì cuối buổi chị sẽ hướng dẫn các em cách thực hiện thử thách nhá ừ, chị gộp thử thách của ngày hôm qua và ngày hôm nay vào làm một luôn <laughs> được không ok chưa rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bước vào nội dung của buổi học ngày hôm nay nhé. Liên quan đến văn bản tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Thì ở đây trước tiên là chúng ta ôn tập về kiến thức cần nhớ liên quan đến văn bản này nhé. Nào các bạn ơi, kiến thức cần nhớ nào. ở đây ấy, văn bản này có một sự thuận lợi rất là lớn đối với tất cả chúng ta là đã có những phần mà tác giả đặt về đề mục rồi đúng không ví dụ phần đầu tiên thì chưa có nhưng mà có sự thách thức này có cơ hội có nhiệm vụ đó vậy thì phần đầu tiên sẽ gọi là gì đây trước tiên là chúng ta nhìn vào thôi đã biết được là văn bản này gồm có 4 phần rồi đúng không gồm có 4 phần thì phần đầu tiên chúng ta có thể hiểu đó chính là mong đợi của hội nghị nhá nào phần 1 là mong đợi của hội nghị Ok chưa? Đó chính là phần 1 và phần 2 đấy, đúng không? Đây, chúng tôi tham dự hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em để cùng nhau cam kết và ra lời kêu gọi khẩn thiết với toàn thể nhân loại. Hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn. Rồi phần 2 là gì? Phần 2 là tất cả trẻ em trên thế giới đều trong trắng, dễ bị tổn thương và còn phụ thuộc, đồng thời chúng hiểu biết, ham hoạt động và đầy ước vọng. Tuổi chúng phải được sống trong vui tươi, thanh bình, được chơi, được học và phát triển. Tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ. Chúng phải được trưởng thành khi được mở rộng tầm nhìn, thu nhập à thu nhận thêm những kinh nghiệm mới đó đó chính là hai phần mà nêu lên mong đợi của hội nghị sau phần này thì tác giả bắt đầu uh, trình bày về sự thách thức đúng không về thách thức này rồi phần thứ ba là về cơ hội này Và phần cuối cùng là về nhiệm vụ Và cũng giống như là cấu trúc của một bài văn nghị luận vậy Ở đây mong đợi của hội nghị là kiểu như là mục tiêu đặt ra vậy để thực hiện được mục tiêu này thì chúng ta phải đối diện với những thách thức nào và để nhưng mà bên cạnh những thách thức thì cũng có những cơ hội thách thức là những khó khăn thì cơ hội chính là những thuận lợi và cuối cùng cuối cùng đi từ việc phân tích vấn đề như thế thì tác giả rút ra nhiệm vụ cần thiết để cho tất cả mọi người trên thế giới đặc biệt là những nhà chức trách họ cần phải quan tâm đến sự sống còn quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em được không? Đấy nhá. Rồi, thế thì với trình tự những cái hệ thống luận điểm như thế này, ta thấy được rằng tác giả đã nêu ra vấn đề một cách rất toàn diện, đúng không? Vô cùng toàn diện này. Rồi gì nữa? Hệ thống những cái luận điểm này được đưa ra là theo một trình tự rất hợp lý, đi từ cái khó đến cái dễ, đi từ thực trạng đến giải pháp, đúng không? Theo một trình tự hợp lý, đi từ cái khó đến cái dễ trong mỗi ý này đều đi từ cái khó đến cái dễ và trong bố cục của toàn bộ văn bản thì thấy được rằng là tác giả đã đi từ thực trạng đến giải pháp đúng không và đặc biệt hơn nữa này đây mới là điều mà chúng ta cần phải áp dụng vào trong bài nhé là sự cụ thể có một điều khi mà chúng mình viết văn nghị luận xã hội khi mà chúng ta không biết viết gì là chúng ta hay viết những điều chung chung Đúng không? Chúng ta hay viết những điều chung chung Thế nhưng những đoạn viết như thế nó chỉ khiến chúng ta mất thời gian Và sẽ khiến cho bài văn của chúng mình Nó không có được sự thiết thực Nó không không đủ nhiều cái sự thuyết phục ở đây Đúng không? Thế thì một trong những cái từ khóa để giúp cho bài văn nghị luận của chúng mình Hay là đoạn văn nghị luận của chúng mình Thuyết phục hơn Đó là việc chúng ta hãy viết những điều một cách cụ thể nhất Ví dụ như là chúng ta phân tích về thực trạng thì chúng ta nêu cụ thể ra xem là thực trạng là vấn đề này đang diễn ra như thế nào, nó có mặt tốt nào không hay là hoàn toàn đều là mặt xấu cả. Đó, hay là nó diễn ra từ bao giờ và ảnh hưởng cho đến ngày nay như thế nào. Được không? Và đặc biệt này, cái sự cụ thể này các bạn cần phải áp dụng khi chúng ta phân tích dẫn chứng cho chị nhá. Khi chúng ta phân tích dẫn chứng thì chúng ta cần phải nêu ra một cách cụ thể. Bởi vì sao? Bởi vì dẫn chứng là cái mà chúng ta có thể đi chi tiết nhất ở trong bài nghị luận xã hội. Đúng không nào? Dẫn chứng càng chi tiết càng cụ thể thì người ta càng thấy rõ được à đây là một tấm gương người thật việc thật để mà người ta à để mà bạn nhỏ mà đang viết bài nghị luận xã hội này dùng nó để mà chứng minh cho quan điểm của mình đến cái dẫn chứng mà lại không cụ thể nữa thì thôi rồi đấy bài nghị luận xã hội của chúng ta còn đâu cái điểm tựa để mà chúng mình chứng minh nữa đây đúng không đấy nhá ok chưa rồi đây chúng ta có bốn luận điểm như thế này thôi <laughs> không có, không không có gì phải lướt lên đâu bên trên là chị ghi tiêu đề của buổi học thôi nhá được không nào thì bây giờ tập trung vào từng ý này một chúng ta có được những kinh nghiệm nào rút ra trước tiên này hãy để ý đến phần mong đợi của hội nghị là phần 1 và 2 Phần này nhá, chị rất là ấn tượng với phần 1 luôn Tác giả đã nêu với một cái tuyên bố như thế này này Đây nhá, chúng tôi tham dự hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em Để cùng cam kết và ra lời kêu gọi khẩn thiết với toàn thể nhân loại này Cái lời kêu gọi đó như sau, rất ngắn gọn thôi nhá Hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn các bạn hiểu như thế nào về câu này trước tiên chúng ta thấy nhá trong câu này ấy, tác giả đã xác định đối tượng ở đây đối tượng cần phải quan tâm ở đây không phải chỉ là trẻ em nhé mà là tất cả trẻ em đúng không đây này chúng ta có thể gạch luôn vào đây hãy để ý đến câu này nhá cái câu mà mục tiêu chung của cả cái hội nghị này ấy cái lời kêu gọi chung ấy là hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn ở đây là đối tượng hướng đến là tất cả trẻ em tức nghĩa là không có trừ một thành phần hay là không có trừ trẻ em ở một quốc gia nào cả tất cả trẻ em trên thế giới được không đấy và cái thứ hai cái thứ hai là lời kêu gọi này hướng tới tương lai với tinh thần lạc quan và nỗ lực thay đổi một tương lai tốt đẹp hơn như vậy, ngay trong chính cái lời kêu gọi chung này, chúng ta đã thấy được là hội nghị đã xác định đối tượng cần quan tâm ở đây là tất cả trẻ em trên thế giới. Đó là một trách nhiệm rất nặng nề, không phải đùa đâu. Nhưng nhưng họ nhìn nhận vào cái trách nhiệm ấy bằng một lời kêu gọi hướng tới tương lai với tinh thần lạc quan và nỗ lực thay đổi. Ok chưa nào? Đấy là lời kêu gọi chung nhá. Sau lời kêu gọi chung đến với phần 2 là tác giả trình bày cho chúng ta cái mong muốn cụ thể. Đó, lời kêu gọi chung đã có rồi. Thế nhưng mà cụ thể hơn thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải đạt được mục tiêu như thế nào? Thì đây, tác giả trình bày. Và trong phần mong muốn cụ thể này, có một nghệ thuật rất là hay. Đó chính là tác giả sử dụng điệp từ phải được. Đây, đây nhá. Tuổi chúng, đây phải được sống trong vui tươi thanh bình được sống được học và phát triển tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn thu nhập à, thu nhận thêm những cái kinh nghiệm mới được không bằng cái nghệ thuật điệp từ phải được này chúng ta thấy được rằng lời tuyên bố cũng như là mong muốn này được nêu ra một cách rất kiên quyết đó ngay từ cái việc mà tác giả xác định như thế là chúng ta đã thấy được cái khả năng trong việc mà tất cả mọi người quan tâm đến toàn bộ trẻ em trên thế giới và cố gắng xây dựng cho trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn từ cái mong muốn cụ thể như thế này với điệp từ phải được ta thấy được sự chắc chắn kiên quyết và quyết tâm đúng không đấy là điều đầu tiên nhá thứ hai này là tác giả đã đi từ những cái sự thay đổi hoàn cảnh sống để rồi dẫn đến là chính trí tuệ và tâm hồn của các em thay đổi đó mong muốn cụ thể là đầu tiên là phải thay đổi về hoàn cảnh sống nhá đây đây tụi chúng phải được sống trong vui chơi à vui tươi này thanh bình này được chơi được học và phát triển đó được không rồi tương lai của chúng phải được hình thành trong sự hòa hợp và tương trợ thì đây hai cái ý đầu tiên thì đấy chính là về mong muốn để thay đổi hoàn cảnh sống bởi vì từ đó thì chính trí tuệ và tâm hồn của các em sẽ thay đổi này chúng phải được trưởng thành khi mở rộng tầm nhìn thu nhận thêm những kinh nghiệm mới đúng không đó vậy là nhớ từ một lời kêu gọi chung là hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn tác giả trình bày và nêu ra cho chúng ta mong muốn cụ thể được thể hiện dưới cái mạch lập luận là mong muốn đó là phải đi từ việc thay đổi hoàn cảnh sống cho đến việc là thay đổi chính trí tuệ và tâm hồn của các em được không và để thể hiện được điều đó tác giả đã sử dụng điệp từ phải được nhấn mạnh và nêu ra một cách kiên quyết nhất quyết tâm nhất đó và đây giống như là một điều tất yếu và tối thiểu vậy ở đây mong muốn cụ thể là đi từ việc mà mong muốn trẻ em được sống trong vui tươi thanh bình này được chơi được học và phát triển được hưởng sự hòa hợp và tương trợ để rồi từ đó thì chính trí tuệ và tâm hồn của các em thay đổi là trưởng thành khi đã mở rộng được tầm nhìn và thu nhận thêm những à những kinh nghiệm mới được không? Vậy là ở đây chúng ta học hỏi được thêm một cách này là khi chúng mình viết nghị luận xã hội hay là chúng mình viết những bài nghị luận văn học tức nghĩa là những bài nghị luận thì các bạn ạ, à, chúng ta vẫn có thể sử dụng những biện pháp tu tưởng. Ở đây có một biện pháp mà chúng ta rất hay có thể sử dụng đó chính là biện pháp điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc. Nó sẽ giúp cho đoạn văn của chúng mình có cái nhịp điệu. Được không? Nhá, có cái nhịp điệu và tùy vào việc mà các em sử dụng điệp từ đó ở vị trí nào, ở nội dung ra sao thì cái tác dụng nghệ thuật và cái hiệu quả trong việc tạo nhịp điệu, tạo giọng văn ở cái phần đó đều có những cái tác dụng khác nhau. Nhưng nói chung là ở trong văn nghị luận các bạn đừng nghĩ rằng chúng ta không thể vận dụng những biện pháp tu từ à, bởi vì các em hay nghĩ là làm sao mà so sánh được làm sao mà nhân hóa được đây có phải bài văn miêu tả đâu nhưng bên cạnh đó chúng ta vẫn có thể sử dụng sử dụng biện pháp điệp này được không nào? Nhớ, hai biện pháp so sánh vẫn có thể sử dụng. Đấy, nên các bạn đừng quên một trong những yếu tố giúp cho bài văn nghị luận xã hội của chúng ta nó thêm thuyết phục hơn này, đặc biệt là thêm ấn tượng hơn, hay hơn, đó chính là việc sử dụng các biện pháp tu từ nhá. Ngày hôm qua thì chị thấy có rất nhiều bạn tâm đắc với cái câu ờ, với cái câu dẫn dắt của chị, với cái câu diễn đạt của chị là nếu như ví hòa bình như một bức tranh thì mọi người đều trở thành những cái gam màu tươi sáng trong bức tranh ấy nếu như chúng ta biết trân trọng hòa bình đúng không đó thế thì có phải là ở đó chị đã sử dụng biện pháp so sánh không hòa bình như một bức tranh và mỗi người như một gam màu tươi sáng nhất đó nên là cái cái biện pháp so sánh hay là biện pháp điệp từ điệp ngữ rồi rất nhiều những biện pháp khác các bạn vẫn hoàn toàn có thể sử dụng trong bài văn nghị luận xã hội của chúng mình nhé các bạn ơi các em hình dung ra không được không nào Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục này, bước sang phần thách thức. Bước sang phần thách thức thì tác giả trình bày như thế nào đây? Để mà cho mọi người hiểu được là để thực hiện được mong đợi này thì có rất nhiều những thách thức. Trong phần thách thức này nhá, tác giả đã nêu ra rất nhiều những cái khó khăn thuộc mọi phương diện của đời sống quốc gia và thế giới. Và những khó khăn ấy được trình bày với một trình tự, với một cái mạch logic như sau. Trước tiên là sự thách thức về kinh tế và chính trị các em ạ. Được không? Nhá, đấy, à, những cái thách thức về kinh tế và chính trị, những thách thức ấy trước tiên là dưới tầm quốc tế và sau đó là dưới tầm quốc gia. Ví dụ, tuy nhiên, thực tế cuộc sống thời thơ ấu của nhiều trẻ em lại không như vậy. Hàng ngày có vô số trẻ em trên khắp thế giới bị phó mặc cho những hiểm họa làm kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển của các cháu đó. Chúng phải chịu bao nhiêu nỗi bất hạnh do bị trở thành nạn nhân của chiến tranh và bạo lực, của à, của nạn phân biệt chủng tộc, của chế độ apartheid, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. Có những cháu trở thành người tị nạn, sống tha hương do bị cưỡng bức phải từ bỏ gia đình, cội rễ. Có những cháu khác lại chịu tàn tật hoặc trở thành nạn nhân của sự lãng quên, ruồng bỏ, đối xử tàn nhẫn và bóc lột. Được không? Mỗi ngày có hàng triệu trẻ em phải chịu đựng những thảm họa của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, của nạn đói, tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp. Ở nhiều nước đang phát triển, đặc biệt là những nước kém phát triển nhất, trẻ em đang phải chịu tác động nặng nề của nợ nước ngoài, của tình hình kinh tế không giữ được mức độ tăng trưởng đều đặn hoặc là không có khả năng tăng trưởng. Đó, được không? các bạn ơi hình dung ra không vậy là ở đây nhá ở đây ờ, dưới tầm quốc tế thì đây chính là những thách thức dưới tầm quốc tế về mặt kinh tế chính trị đây chính là thách thức dưới tầm quốc gia về mặt kinh tế chính trị và cuối cùng đây là những thách thức về mặt xã hội này. Mỗi ngày có tới 40.000 trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, kể đây kể cả hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải là AIDS hoặc do thiếu nước sạch, thiếu vệ sinh và do tác động của vấn đề ma túy. Rồi đó là những sự thách thức mà chúng tôi với tư cách là nhà lãnh đạo chính trị phải đáp ứng. Được không nào? Các bạn ơi, đấy, thì trong vấn thách thức này chúng ta học hỏi được một điều đấy là đối diện với một vấn đề mà chúng ta nghĩ ra rất nhiều ý thì trước khi chúng mình trình bày ấy chúng ta đừng đi theo cái hướng là nghĩ ra cái gì viết cái đấy các bạn hãy sắp xếp giúp chị sắp xếp một cách nhanh chóng thôi giống như hôm vừa rồi các bạn vẽ sơ đồ tư duy ấy sắp xếp cho chị xem là có thể nhóm những cái ý nhỏ đấy vào thành một ý lớn là gọi tên là gì hay không đó rồi thứ hai là thứ tự trình bày các luận điểm nên sử dụng như thế nào để cho bài viết của chúng ta thuyết phục nhá các bạn ơi hình dung ra không nào Đấy, ok chưa? Đấy chính là cái mà chúng ta học tập được từ trong phần mà tác giả nêu ra những thách thức. Ở đây tác giả đi theo một cái mạch như thế này, à, nêu ra thách thức trước tiên là về mặt kinh tế chính trị và sau đó là về mặt xã hội thế trong kinh tế chính trị thì lại có những quy mô thứ nhất là những thách thức về kinh tế chính trị ở tầm quốc tế là phần 4 này và kinh tế à, những khó khăn những thách thức về kinh tế chính trị ở tầm quốc gia là phần số 5 Đấy, được không? nhớ cứ dần dần cứ chia nhỏ chia nhỏ Nó giống như một mạng lưới mà hôm vừa rồi các bạn vẽ ra sơ đồ tư duy Thì các em có thấy là khi mà chúng mình đã có việc sắp xếp các ý như vậy rồi Quá trình chúng mình viết Thứ nhất là không sợ là không có cái gì để viết Thứ hai là chúng ta cứ đi tuần tự, đi lần lượt Và thứ ba là các bạn còn có thể kiểm soát được về mặt thời gian nữa cơ Viết được đến đâu rồi À, sau đó thầy cô thông báo là còn bao nhiêu thời gian nữa là chúng ta đủ biết là trong cái khoảng thời gian còn lại chúng ta phải viết hoàn thành bao nhiêu ý đó nó sẽ khác hẳn so với việc là chúng ta biết được khoảng thời gian còn lại là 5 phút đi nhưng không biết là trong 5 phút đấy mình phải viết bao nhiêu ý thế là cứ kiểu như là co chân lên chạy thôi mà không biết là bài văn của mình cần phải trọng tâm vào đâu ý nào đã viết tốt ý nào chưa tốt đấy được không ok chưa Đấy là cái mà chúng ta học tập được từ việc tác giả trình bày về sự thách thức nhá. Nhận xét để thấy được rằng là trong phần mà tác giả trình bày về sự thách thức ấy thì có rất nhiều những khó khăn thuộc mọi phương diện của đời sống quốc gia và thế giới được tác giả nêu ra. Đây là việc tác giả sử dụng nghệ thuật tổng hợp vấn đề vừa ngắn gọn có thể thấy là thách thức đặt ra là vô cùng nhiều nhưng tác giả đã có thể cô động lại rút ngắn lại ngắn gọn lại đấy được không xúc tích lại dành mạch lại vừa vừa ngắn gọn nhưng vẫn rất đầy đủ ở trong đoạn thách thức này chỉ với một hai ba bốn năm ý thôi đó mà tác giả có thể tổng hợp lại là đó là những sự thách thức mà chúng tôi với tư cách những nhà lãnh đạo chính trị phải đáp ứng được không nào các bạn ơi hình dung ra chưa các em có hiểu phần này không các bạn đã hiểu cái phần mà chúng ta học hỏi được gì từ sự thách thức chưa ở đây nhá ở đây nếu như mà chúng mình để ý ấy, thì tất cả các phần kiến thức liên quan đến các văn bản nhật dụng thì trong phần ghi nhớ kiến thức này này chị đều kết hợp đồng thời thứ nhất là giữa việc hệ thống hóa lại những kiến thức mà các bạn cần phải nắm được và cái thứ hai là những điều chúng ta có thể học hỏi được học tập được ngay từ chính những văn bản nhật dụng này để áp dụng vào quá trình chúng mình viết văn nghị luận đặc biệt là nghị luận xã hội được không? Các bạn có thấy cái điều đấy không? Từ văn bản là à, phong cách Hồ Chí Minh nhá, rồi đến là gì nhỉ? Rồi đến là um, hôm qua chúng mình học đấy, văn bản hôm qua chúng mình học. Được không? Ok chưa? Đó, đấu tranh cho một thế giới hòa bình Rồi đến văn bản ngày hôm nay Có rất nhiều những kinh nghiệm chúng ta có thể rút ra Mà bạn nào có một cuốn sổ tay riêng là chúng ta cũng đã có được đầy đủ những bí kíp viết nghị luận xã hội rồi đấy Đúng không nào? Đấy, <laughs> Nên là chị rất mong đã mất công dậy sớm thì các bạn có thêm được nhiều những bài học hay cho mình nhé rồi, đấy là về sự thách thức liên quan đến số lượng các bạn tham gia buổi học ngày hôm nay. Thì sau khi mà hướng dẫn chúng ta ôn tập lại kiến thức xong rồi, chị sẽ có một đôi điều nhắn nhủ với các bạn. Đấy, để thấy được rằng là <laughs> Chị không biết là các bạn tham gia ở trong khóa học này có đến hơn 1.000 bạn mà hiện tại chỉ có khoảng 35 bạn thôi thì không biết là tất cả những bạn khác từ buổi học đầu tiên không mà cứ rơi rụng dần như thế này sao? Ừ, cứ rơi rụng dần như thế này sao hay là sau một buổi mà chúng ta đừng nghỉ buổi hôm vừa rồi mà chị có đi tiêm vaccine ý xong rồi không đủ ờ, tình hình sức khỏe không để đảm bảo để mà phát trực tiếp cùng với chúng mình được sau buổi đó là chị phát hiện các bạn rơi rụng rất là nhiều đấy đúng không nào đó mà chị thấy là những bạn mà đang xem phần phát trực tiếp này chúng ta cố gắng đây là những kiến thức đặc quyền của các em đấy nên chúng mình cố gắng ghi nhớ nhá chúng mình cố gắng ghi lại để sau đó chúng ta áp dụng luôn để mà nếu như mà chúng mình có thể cải thiện được trong phần nghị luận xã hội thì có phải là rất tốt không ok chưa rồi thế thì ở đây <laughs> mọi người chắc không dậy nổi Thế thì chị dành một lời khen ngợi rất lớn đối với tất cả các bạn 34 bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp này Các bạn đã rất là kiên trì và nỗ lực Và tất nhiên rồi sẽ có những món quà xứng đáng với sự kiên trì và nỗ lực của các bạn được không nào? Đó là về mặt tài liệu này Và thứ hai là có rất là nhiều những cơ hội để chúng ta tham gia các chiến dịch tiếp theo Để chúng ta được nhận những phần quà từ học văn chị Hiên Chị rất mong nó có thể gửi tới các em tất cả những phần quà đấy Ừ. Hình như nếu thời gian đều đủ Đâu, chị xem nào Em đang ngủ cái thấy like của chị mới thấy đến giờ rồi Ô, like của chị lại trở thành chuông báo thức của các bạn à <laughs> Hình như nếu thời gian đều đủ có linh xem lại À, nếu như tham gia đầy đủ thì có link xem lại Đúng rồi đấy, chính xác Đối với các bạn mà chúng mình điểm danh đầy đủ trong cả năm buổi học Thì chúng ta sẽ được nhận phần link để chúng ta xem lại tất cả các buổi này Và xem lại không giới hạn luôn ừ. Chị ơi hôm nay em quên đặt chuông thế mà tự thức dậy luôn chị ạ à. Thế chị mong rằng là những hôm khác các em cũng như vậy nhá Ừ, chị mong rằng là các hôm khác các bạn cũng có thể tự giác và thức dậy để chúng mình học như thế này. Không chỉ là môn văn, các môn khác em cũng đều có thể thức dậy sớm để học mà. Đúng chưa? Ừ, ok nhá. Rồi, bây giờ chúng mình quay trở lại với văn bản này. Sau khi mà nêu ra những thách thức, tức nghĩa là những cái khó khăn rồi, thì đồng thời tác giả cũng nêu ra những cơ hội, tức nghĩa là những thuận lợi để thấy được vấn đề này khó thực hiện thì đúng đấy. Nhưng bên cạnh đó nếu thực hiện được thì cũng có rất là nhiều những sự thuận lợi để giúp cho đất nước, giúp cho cả thế giới có thể phát triển. Ở trong phần mà nêu ra những cơ hội, chúng ta sẽ thấy được rằng là nhá, ở đây tác giả nêu ra với hai ý chính thôi. Một là liên kết lại các nước chúng ta có đủ các phương tiện và kiến thức để bảo vệ sinh mệnh của trẻ em, loại trừ được một phần rất lớn những nỗi khổ đau của các em, thúc đẩy sự phát triển đầy đủ tiềm năng của con người ở trẻ em và làm cho các em nhận thức được nhu cầu, các quyền của mình cũng như nắm được các cơ hội phục vụ lợi ích của mình Công ước về quyền trẻ em đã tạo ra một cơ hội mới để cho quyền và phúc lợi của trẻ em được thực sự tôn trọng ở khắp mọi nơi trên thế giới cái thứ hai ý thứ hai này những cải thiện gần đây của bầu không khí chính trị quốc tế có thể tạo điều kiện dễ dàng cho sự thực hiện nhiệm vụ đó dựa vào sự hợp tác và đoàn kết quốc tế hiện nay đã có khả năng đạt được những kết quả cụ thể trên nhiều lĩnh vực khôi phục sự tăng trưởng và phát triển kinh tế này bảo vệ môi trường này ngăn không để cho các bệnh thường gây tử vong và tàn tật lan rộng đã đạt được những sự công bằng hơn nữa về xã hội và kinh tế. Những biển chuyến, những biến chuyển nhằm đạt tới giải trừ quân bị hiện nay cũng nói lên rằng một số tài nguyên to lớn có thể được chuyển sang phục vụ các mục đích phi quân sự. Tăng cường phúc lợi trẻ em phải là một ưu tiên cao khi tái phân bổ các nguồn tài nguyên đó. Được không? Ở đây, ở trong phần nhiệm vụ nhé, ở trong phần nhiệm vụ ấy à ở trong phần cơ hội này dưới rất nhiều những cơ hội mà tác giả đưa ra bây giờ chị đặt ra câu hỏi cho chúng mình là với tất cả những cơ hội này thì đâu là điều kiện tiên quyết để thực hiện được và để có được những cơ hội này thì đâu là điều kiện tiên quyết nào chúng ta đọc trong hai ý này thì đâu sẽ là điều kiện tiên quyết các bạn nêu ngắn gọn cho chị theo các em theo các em, trong phần trong mà trong phần 8 và phần 9 là phần cơ hội thì đâu là điều kiện tiên quyết để cho việc mà bảo vệ quyền được sống, quyền được phát triển của trẻ em ấy nó mới có thể được thực hiện. Đâu là điều kiện tiên quyết à, tiên quyết nhỉ? Điều kiện quan trọng nhất nào để mà có được phương tiện kiến thức hiện đại nhá, để mà có được công ước về quyền trẻ em nhá, để mà có được bầu không khí chính trị quốc tế được cải thiện nhá thì đâu là điều kiện tiên quyết đây? Nào các bạn ơi, đâu là điều kiện tiên quyết nhỉ? Chúng mình đã học và đã đã đã đã từng được thầy cô đặt ra câu hỏi này chưa? Ừ, đây sẽ là một câu hỏi để chúng ta có thể truy xuất thông tin. Chúng ta rèn luyện cái kỹ năng truy xuất thông tin, một trong những kỹ năng rất quan trọng trong việc học bài về đọc hiểu. Đó, cái thứ hai là khi chúng ta truy xuất thông tin được là cũng có nghĩa chúng ta hiểu được cái hệ thống luận điểm của tác giả, hiểu được mạch lập luận của tác giả. Ừ. À, các bạn có bạn thì cho rằng là sự liên kết của các quốc gia là điều kiện tiên quyết này, sự liên kết của các nước này. Ừ, có bạn thì đưa ra là uh, một xã hội hòa bình. Có bạn thì à rồi, chị thấy đa số các bạn đều đưa ra ừ, chị thấy đa số các bạn đều đưa ra cái quan điểm là điều kiện tiên quyết là sự liên kết của các nước. Đúng, chính xác các bạn ạ. Đây này, liên kết lại, các nước chúng ta đã có đủ các phương tiện rồi phải có sự liên kết đó thì mới có sự cải thiện cho bầu không khí chính trị quốc tế đúng không đó ở đây chúng ta thấy được rằng ở trong phần cơ hội nhé điều kiện tiên quyết cái phần quan trọng nhất để mà tất cả các nước có được những cơ hội này đó chính là việc liên kết lại là sự liên kết là sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này đúng chưa Đấy nhá Thế thì ở đây chúng ta cũng thấy ngay này Liên kết lại các nước chúng ta có đủ Đây là một cấu trúc câu mà đảo cái phần quan trọng nhất lên trước Vậy thì khi viết nghị luận xã hội các bạn cũng như vậy Đúng không? Các bạn ơi, có rất nhiều những cách diễn đạt để làm cho câu văn của chúng ta thú vị hơn Đọc nó không phải lúc nào cũng bình bình bình bình Lúc nào chúng ta cũng viết những câu trần thuật chủ ngữ trước xong rồi vị ngữ sau Ở đây, chính tác giả để mà nhấn mạnh cái điều quan trọng nhất Cái điều kiện tiên quyết nhất Tác giả cũng sử dụng việc đào cái vấn đề đấy lên trước luôn Đào cái phần diễn đạt đấy lên trước Liên kết lại, các nước chúng ta có đủ các phương tiện Nếu như bình thường chúng mình sẽ diễn đạt là Các nước chúng ta khi liên kết lại thì sẽ có đủ các phương tiện và kiến thức để mà bảo vệ sinh mệnh của trẻ em vân vân đúng không nhưng cái quan trọng nhất là phần liên kết lại này nên được đảo lên đầu tiên đấy thế thì khi mà chúng mình viết muốn nhấn mạnh điều gì chúng ta cũng có thể đảo cái phần đấy lên đầu tiên được không ok chưa nhá ví dụ ví dụ như là chúng ta viết một bài à, viết một đoạn văn nghị luận xã hội ở ờ, uh, trình bày về vai trò của việc quan tâm đến đời sống và sự phát triển của trẻ em chẳng hạn đó thế thì khi mà chúng ta nêu đến cái phần là um, bài học đi chúng ta viết là um, khi mà mọi người trên thế giới khi mà tất cả các quốc gia trên thế giới quan tâm đến sự phát triển của trẻ em thì thì thế giới sẽ có thể đến với một tương lai tốt đẹp hơn bởi trẻ em là bởi trẻ em là mầm non tương lai của tất cả chúng ta đúng không mầm non tương lai của cuộc sống này đó thế thì thay vì việc chúng ta viết một cách bình thường như thế các bạn có thể đảo lên đúng không là gì quan tâm đến sự phát triển của trẻ em phải đó các quốc gia có thể tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn đúng không nhá thì như vậy là cái phần mà quan trọng nhất của chúng ta là quan tâm đến sự phát triển của trẻ em thì chúng ta đảo lên đầu để nhấn mạnh cái điều đó ok chưa các bạn ơi hình dung ra không nào <laughs> nhớ đấy nên là ngay từ những cái chi tiết rất nhỏ thôi các bạn lại có thêm những kinh nghiệm viết văn cho mình rồi và ở đây sang đến phần cuối cùng này đến với phần nhiệm vụ có thể thấy phần nhiệm vụ là phần quan trọng nhất Đúng không? Bởi vì là tất cả những điều bên trên có thể đấy là lý thuyết thôi Nhiệm vụ này này mới là để mà phần hiện thực hóa tất cả những cái lý thuyết đó Tất cả những cái mong đợi đó thì chúng ta cần phải thực hiện như thế nào Trong phần nhiệm vụ thì tác giả đưa ra những nhiệm vụ về việc mà đầu tiên là về đây tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của trẻ em này rồi trẻ em bị tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh sống đặc biệt khó khăn cần phải được quan tâm chăm sóc nhiều hơn và được hỗ trợ mạnh mẽ hơn vân vân. Toàn bộ những phần nhiệm vụ này chúng ta có thể thấy là tác giả đưa ra ba cái nhiệm vụ chính liên quan đến thứ nhất là sự sống còn, thứ hai là quyền được bảo vệ và thứ ba là quyền được phát triển đúng không đúng như là tiêu đề đúng như là nhan đề của văn bản này tuyên bố thế giới về sự sống còn này thứ hai là quyền được bảo vệ này và thứ ba là quyền được phát triển của trẻ em được không các bạn nhá đấy thì đấy chính là về ba cái vấn đề chính mà tác giả đưa ra trong phần nhiệm vụ này trong phần nhiệm vụ nhá chúng ta thấy này có một cái sự tương thích với cả phần đây với cả phần mong muốn chung đúng không từ mong đợi của hội nghị thì chúng ta cần phải thực hiện những nhiệm vụ nào và những phần nhiệm vụ này nó cũng tương ứng với cả mong đợi của hội nghị nếu như phần trước chúng ta nhận xét là những mong đợi của hội nghị là những mong đợi khá là nặng nề đấy bởi vì là hãy đảm bảo đây hãy đảm bảo cho tất cả trẻ em một tương lai tốt đẹp hơn đó là một nhiệm vụ rất nặng nề và toàn diện và à đó là một cái mong muốn rất là nặng nề và toàn diện nhưng trong phần nhiệm vụ này đã cũng đã tương ứng với cả những mong muốn nặng nề đó thì thì những nhiệm vụ đưa ra cũng rất là đa dạng đúng chưa cũng rất là đa dạng và thể hiện một cái khát vọng lớn đấy thể hiện một cái tầm nhìn lớn đấy để mà có thể đảm bảo cho tất cả trẻ em trên thế giới có một tương lai tốt đẹp hơn thứ hai là trong việc trình bày những nhiệm vụ này tác giả đã sử dụng nghệ thuật liệt kê rất là rành mạch rất đơn giản và dễ hiểu thứ hai là giọng văn thì nghiêm túc và thể hiện được sự tập trung quyết tâm cao đó thế từ đó chúng ta cũng học tập được là gì khi mà chúng ta đưa ra bài học ấy khi mà chúng ta đưa ra những lời kêu gọi ấy, thì chúng mình không nên viết một cách mùi mẫm không nên viết một cái cách ờ, không không nên viết theo theo cái cách là những cái câu văn nó thật là um, hoa mỹ ở phần đó cái phần thông điệp đưa ra trong bài viết của chúng mình ý luôn luôn cần phải làm một cái phần thông điệp thật ngắn gọn và chinh phục được trái tim của bạn đọc các bạn nhé được không nào những thông điệp đấy trình bày một cách ngắn gọn thôi ngắn đúng và trúng đấy không cần phải dài dòng ở trong phần đó không cần phải mùi mẫm không cần phải hoa mỹ không cần phải quá văn hoa ở trong những lời kêu gọi những lời kêu gọi càng dài ý, thì lại càng không có sự tập trung các bạn ạ nên là nên là để mà chúng mình kết thúc cho một bài viết hay là để mà chúng mình muốn đưa ra một thông điệp nào đó sau khi ta bàn luận hay là chứng minh xong thì các bạn hãy cố gắng viết những câu văn nó mang tính ngắn gọn này xúc tích này đấy được không ngắn gọn xúc tích dành mạch đơn giản và dễ hiểu thôi đó đó sẽ là cái phần mà động lại nhiều ấn tượng nhất trong lòng bạn đọc đối với uh, các em cứ hình dung này bây giờ các em đặt ra câu hỏi nhá tại sao chúng ta lại phải viết nghị luận xã hội Tại sao nhỉ? À, nghị luận xã hội là để cho các em đưa ra quan điểm của mình liên quan đến một vấn đề xã hội nào đó Đúng không? Đưa ra quan điểm của mình với một vấn đề xã hội nào đó Vậy thì mục tiêu đặt ra ở đây là sau khi em đưa ra cái quan điểm của mình xong Thì tóm lại, cái mà động lại trong lòng bạn đọc ấy Đó chính là cái suy nghĩ của em Đó chính là cái thông điệp của em Đúng không? Thế nên phần thông điệp chính là cái phần giống như là tóm tắt lại tất cả những điều mà em viết ở đây vậy tóm lại thì em muốn gửi gắn điều gì em muốn nhắn nhủ điều gì thì hãy cũng giống như tác giả ở đây nhé chúng ta hãy viết phần thông điệp đó một cách ngắn gọn thôi ngắn đúng đủ và trúng nhá được không quan trọng là cái trúng ấy hãy nói trúng một vấn đề thôi không cần phải quá dài dòng ở trong phần đó được không nào các bạn ơi, ok chưa? Như vậy nhá, chúng ta đã cùng với nhau ôn tập lại kiến thức của văn bản này rồi đấy. Đây là một văn bản mà uh, tác giả đã trình bày dưới dạng là ý 1, ý 2, ý 3, ý 4, ý 5 cho đến ý thứ mười mấy đấy, đúng không? Thì uh, tất nhiên là trong bài của chúng mình thì không thể được trình bày như thế rồi Chúng ta phải có một đoạn văn với sự liên kết hoàn chỉnh Liên kết giữa các ý bằng uh, các từ liên kết này Hay là bằng các câu mang ý nghĩa liên kết, đúng không? Vậy là trong phần mà chúng mình ôn tập lại kiến thức Chị đã cùng với các bạn chúng ta thứ nhất đã chắt lọc ra hệ thống luận điểm cơ bản nhất của toàn bộ văn bản. Thứ hai là có được những phần bài học rất là đáng quý trong quá trình chúng ta viết nghị luận xã hội các em ạ. Được không nào? Ok chưa? Rồi, thế thì bây giờ Bây giờ nội dung của buổi học hôm nay chỉ nhẹ nhàng như thế thôi nhá các bạn nhá Bởi vì chị thấy là văn bản này còn có rất là nhiều trường chúng ta giảm tải nữa cơ Thế nên những vấn đề liên quan có thể thấy là ta học hỏi được rất là nhiều Nếu như đề bài nghị luận xã hội đưa ra liên quan đến văn bản này Có thể sẽ là những vấn đề như là suy nghĩ của em về uh, vai trò của việc quan tâm đến sự phát triển và bảo vệ trẻ em đúng không đấy hay là suy nghĩ của em về thực trạng à, về nạn bạo bạo hành trẻ em hiện nay chẳng hạn thì tất cả những vấn đề đó chúng ta đều có thể chắt lọc được những dẫn chứng hay là đều có thể chắt lọc được những lý lẽ từ trong văn bản này được không văn bản này đã đưa ra và đã nêu ra được những rất là nhiều những kiến thức mang tính phổ quát và các bạn chỉ cần áp dụng nó vào tình hình hiện tại thôi là đã có được những cái lý lẽ cho bản thân mình rồi Ok chưa? Và bây giờ còn thời gian còn lại thì chị mong muốn nói về một cái điều này là một trong những khía cạnh rất quan trọng trong nghị luận xã hội của chúng ta nhưng các bạn lại chưa nắm rõ. Đó chính là về dẫn chứng các bạn ạ. Đó chính là về dẫn chứng. Chị sẽ hướng dẫn chúng mình cách đưa dẫn chứng vào trong bài văn nghị luận xã hội nhé đoạn văn hay bài văn đấy cách nêu và sử dụng dẫn chứng thứ nhất này chị chia ra mỗi dẫn chứng ở trong một bài văn nào đó đều phải gồm có hai phần cơ bản phần thứ nhất là trình bày dẫn chứng hay là nêu dẫn chứng đấy hay là mô tả đấy được không thứ hai là chúng ta phân tích dẫn chứng đấy rồi, nếu như phần trình bày sẽ đi trả lời cho câu hỏi dẫn chứng đó là gì là ai như thế nào à là ai được không chúng ta mô tả về dẫn chứng ví dụ như là nhá chúng ta lấy một dẫn chứng về vấn đề là vai trò của ý chí nghị lực trong đời sống đi thì chúng ta lấy dẫn chứng về đặng trần thủy tiên một cô sinh viên rất là xinh đẹp rất là trẻ trung thế nhưng mà mắc căn bệnh ung thư nhưng cô không đầu hàng trước số phận đúng không nào đó cô sinh cô sinh viên ngoại thương đấy đấy thế thì chúng ta trong phần trình bày này là chúng ta mô tả thứ nhất tên của nhân vật là Đặng Trần Thủy Tiên đúng không? Thứ hai là về độ tuổi, chúng ta không nhớ chính xác độ tuổi, chúng ta có thể nói là một cô sinh viên trẻ đó một cô sinh viên trẻ rồi là nếu như có những thông tin về quê quán này về cái môi trường mà nhân vật đó làm việc thì ta có thể thấy đây là một cô sinh viên trường đại học ngoại thương để thấy được là cô ấy rất là giỏi đúng không có có có tri thức này đấy thế thì đấy đấy là cái điều đầu tiên nhá điều thứ hai là trình bày xem là cô ấy có vấn đề gì mà chúng ta đưa ra ở đây thì cô đấy là một ừ, cô sinh viên trẻ trung này năng động này xinh đẹp này và đặc biệt đặc biệt là cô lại bị mắc ung thư đúng không cô bị mắc ung thư đấy thế thì uh, vấn đề ở đây đặt ra là ta đã trình bày được đúng về dẫn chứng này tên này đó thứ hai là độ tuổi này thứ ba là địa điểm này thứ tư là cái vấn đề mà người ta chú ý đến nhân vật này sau khi trình bày như vậy rồi thì chúng ta sẽ bước sang phần thân, phân tích để chúng ta trả lời cho câu hỏi là dẫn chứng đó phù hợp với vấn đề ta đang muốn chứng minh như thế nào. Đúng không? Chị nêu lại về dẫn chứng này nhá là về nhân vật Đặng Trần Thủy Tiên. Ok chưa? Chị sẽ dùng sử dụng nhân vật này, dẫn chứng này cho vấn đề là vai trò của ý chí và nghị lực. Vậy trước tiên chị sẽ trình bày về dẫn chứng đó. Để thấy được tên của nhân vật là Đặng Trần Thủy Tiên nhé. Thứ hai là độ tuổi của nhân vật này, đúng không nào? Là một cô sinh viên trẻ. Cụ thể hơn nữa là ở trường Đại học Ngoại thương. Đúng không? Và cái vấn đề mà người ta quan tâm đến nhân vật, cô bị ung thư. Đó, sau khi nêu ra những thông tin cơ bản rồi nhá, bây giờ chúng mình sẽ đi phân tích này. Bình thường ấy, cái lỗi của các bạn là chúng ta chỉ dừng lại ở bước trình bày này thôi Chẳng phân tích gì cả Chỉ nêu ra dẫn chứng thôi, thậm chí chỉ nêu mỗi tên thôi Còn chẳng biết được là nhân vật này là ai Họ đến từ đâu và uh, vấn đề gì mà người ta cần phải quan tâm đến nhân vật này Vậy nhá, nên là các bạn nhớ cho chị ngay từ bây giờ, ngay từ buổi học này trở đi Khi chúng ta sử dụng dẫn chứng và đưa dẫn chứng vào trong đoạn văn nghị luận xã hội ấy, Là các bạn phải gồm có hai phần đầy đủ cho chị Một là trình bày xem dẫn chứng đấy cụ thể với những thông tin như thế nào Càng cụ thể càng tốt, cụ thể về mặt độ tuổi này, cụ thể về mặt nơi trốn này Và cụ thể về mặt tên Đấy, tên tuổi của họ Rồi, sau khi nêu ra như vậy rồi Thì đây mới là phần quan trọng nhất Để để cho dẫn chứng của chúng ta Trở thành một dẫn chứng mang tính thuyết phục Nếu chỉ nêu ra không ấy Thì người ta thấy được rằng là um, Ủa thế vậy thì bạn dùng dẫn chứng này để làm gì? Đúng không? Đấy, thế nên là sau khi nêu xong chúng ta cần phải phân tích dẫn chứng Là chúng ta đi trả lời cho câu hỏi là Dẫn chứng này phù hợp với vấn đề như thế nào Thứ nhất, ta thấy được nhá uh, một cô gái trẻ một cô sinh viên trẻ có tài năng có trí tuệ nhưng ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mình thì lại phải đối diện với căn bệnh ung thư có thể thấy ung thư là một căn bệnh và nó đã trở thành cái cái cái cái thách thức rất là lớn đúng không nào nó đã trở thành một nỗi đau nó cũng đã trở thành một cái vết đen mà khiến cho rất dễ khiến cho con người trở nên bi quan rất dễ khiến cho con người đánh mất cái ý chí nghị lực của mình nhưng nhưng Đặng Trần Thủy Tiên cô đã không à không đầu hàng cho số phận Đúng không nào? Bằng ý chí và nghị lực của một cô sinh viên trẻ có tài năng và trí tuệ, cô gái ấy vẫn đăng ký tham gia chương trình thi Hoa hậu của trường đúng không chương trình thi hoa khôi của trường sĩ xin lỗi đó ở đây chúng ta thấy được nhá khi mà chúng mình phân tích ý, thì chúng ta phải chỉ ra cái hoạt động mà khiến cho mọi người ngưỡng mộ về ý chí và nghị lực của cô chính là việc mà mặc dù phải đối diện với căn bệnh ung thư phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phải cạo chọc đầu để phục vụ cho việc mà để mà cho phục vụ cho việc điều trị ung thư thế nhưng cô gái ấy vẫn rất tự tin tham gia chương trình hoa khôi của trường Cụ thể hơn nữa, chúng ta có thể liên tưởng đến hình ảnh về nụ cười của Đặng Trần Thủy Tiên, một nụ cười tràn đầy tràn đầy niềm tin. Tràn đầy cái gì nữa ạ? Tràn đầy ý chí và nghị lực sống. Vậy điều quan trọng nhất chúng ta cần phải sử dụng được ở đây là sử dụng chính cái từ khóa của vấn đề trong việc phân tích dẫn chứng các bạn nhé. Bởi vì các em phải hiểu như thế này này Một dẫn chứng chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều những đề bài khác nhau Một dẫn chứng nó đem đến rất là nhiều những ý nghĩa Chẳng có dẫn chứng nào là chỉ sử dụng được cho một đề bài đâu Chẳng có dẫn chứng nào là chỉ sử dụng được, được cho một vấn đề đâu Không có dẫn chứng nào mà nhắc đến người ta đã biết được là em viết về vấn đề gì đó thế nên thế nên một trong những cái bí kíp chị nói riêng trong buổi hôm nay với chúng mình thôi nhá đó chính là bí kíp trong việc sử dụng chính những từ khóa của vấn đề trong việc phân tích dẫn chứng thì không bao giờ phần dẫn chứng của chúng ta đi xa với vấn đề cả không bao giờ bị lạc luôn và dẫn chứng đó bao giờ cũng mang tính thuyết phục cao đúng không bởi vì là tôi đã cho thấy được đây là một dẫn chứng để chứng minh cho ý chí và nghị lực rồi Ý chí và nghị lực của nhân vật thể hiện ở đâu? Thể hiện ở việc là mặc dù cô bị ung thư, mặc dù cô phải đối diện với một căn bệnh quái ác, đúng không nào một cái nỗi sợ hãi to lớn đối với cuộc sống của bất cứ ai đó chính là căn bệnh ung thư nhưng cô ấy vẫn có ý chí và nghị lực sống cao cả cô ấy vẫn vươn lên chiến thắng căn bệnh đúng không nào chiến thắng với hoàn cảnh để mà tự tin tham gia chương trình hoa khôi của trường rồi tiếp tục này sử dụng cách nói hình ảnh này người ta sẽ không thể nào quên hình ảnh một nụ cười rạng rỡ của đặng trần thủy tiên một cô gái với chiếc đầu chọc đúng không nào các em còn nhớ hình ảnh đấy không rất ấn tượng luôn đấy một cô gái trẻ với chiếc đầu chọc nhưng nhưng nụ cười của cô rạng rỡ hơn bao giờ hết đó là một nụ cười mà không chỉ thể hiện được ý chí nghị lực sống của cô mà còn thắp sáng lên ý chí và nghị lực trong tất cả mỗi chúng ta đúng không đấy có rất là nhiều những cách để các bạn diễn đạt nhưng quan trọng các em phải hiểu được bản chất cho chị là khi mà chúng mình phân tích dẫn chứng là đừng quên đưa ra cái từ khóa của vấn đề trong việc phân tích đấy chỉ cần các bạn đưa ra được từ khóa của vấn đề trong việc phân tích dẫn chứng là chúng ta đã đảm bảo được dẫn chứng này phục vụ cho vấn đề mà tôi đang viết đây đây không phải là một dẫn chứng xa vời đây không phải là một dẫn chứng lạc đề mà tôi sử dụng dẫn chứng này để phục vụ cho việc chứng minh cho luận điểm mà tôi đang viết ok chưa các bạn nhá Đấy, nên là đây là cái bí kíp riêng mà chị nói trong ngày hôm nay thôi nhá Tất cả 34 bạn đang theo dõi phần phát trực tiếp này là những bạn duy nhất được được uh, hình dung và được uh, hiểu về cái cách phân tích dẫn chứng này được không? Ok chưa? Đây, đây chính là cái câu trả lời cho câu hỏi mà chúng mình vẫn thắc mắc là Ồ tại sao em đọc những bài nghị luận xã hội em thấy những dẫn chứng đấy hay thế Và em thấy là cả một bài đó họ đều tập trung về vấn đề cả Thì đây chính là cái bí kíp đấy Ok chưa? Ừ. Rồi, có cái văn bản ví dụ như Hoàng Lê Nhất Thống Chí Trường em không dạy mà bạn tự học thì nó có ra trong đề thi tuyển sinh không chị? Ừ, nếu như là toàn bộ sở giáo dục của chúng ta đều là một à, thì đều dạy văn bản đó dưới dạng là văn bản đọc thêm thì các bạn có thể yên tâm là không có trong chương trình thi của tỉnh mình còn các tỉnh khác như thế nào thì chị lại không biết đúng không mỗi tỉnh mỗi sở giáo dục đều có những cái định hướng khác nhau trong việc mà dạy học này và trong việc ra đề thì chúng mình chỉ cần hiểu được rằng là những văn bản trong chương trình đọc thêm thì sẽ không ra vào đề thi nhưng mà đấy là đề thi vào 10 Còn những đề thi học kỳ hay là đề thi giữa kỳ Thì chị không thể biết được đâu nhá <laughs> Được không? ok chưa đó nhưng mà có tỉnh này thì văn bản này là đọc thêm nhưng cũng có tỉnh văn bản đó là văn bản chính nên là chị sẽ không thể nào khẳng định được về vai trò của bất cứ một văn bản nào trong chương trình cả chị chỉ biết là khi chúng mình tham gia khóa học văn vip thì chúng ta học tất cả thôi không có bỏ qua cái gì cả đấy ok chưa ừ Đấy, đây này, có các bạn thì có trong chương trình thi, có bạn thì không có đây Nên là chị cũng chẳng thể nào mà can thiệp được vào phần đó Chị chỉ biết là chúng ta vẫn cần phải học đầy đủ thôi Và công việc của chị là hướng dẫn đầy đủ cho tất cả các bạn những cái kiến thức đấy Ok không nào? Rồi nhá Và đây chính là phần chị hướng dẫn các bạn về việc chúng ta trình bày dẫn chứng ở trong một đoạn văn nghị luận xã hội Bây giờ thử thách của chúng mình này Các bạn hãy sưu tầm cho chị, được không? Sưu tầm và nêu dẫn chứng. Nhớ nhá. Nêu dẫn chứng. Tức nghĩa là có cả phần trình bày và phân tích dẫn chứng cho chị. Giống như khi mà chúng mình viết vào bài luôn. Nhớ chưa? Nhá. Và số lượng của chúng ta là tối thiểu mỗi bạn phải có 3 dẫn chứng cho chị. để chúng mình chứng minh cho vấn đề sau. Để chúng mình chứng minh cho vấn đề sau. Đó chính là vấn đề về uhm, để chị suy nghĩ em có vấn đề nào mà thiết thực nhất ngày hôm uh, dạo gần đây không nhỉ? Uhm. Đây, về đoàn kết nhá được không nào? Ok chưa? Các bạn sưu tầm cho chị và nhớ là mỗi dẫn chứng đều phải có đầy đủ phần trình bày và phân tích vấn đề à, và phân tích dẫn chứng được không? Và vấn đề chúng ta cần phải nêu những dẫn chứng ra đó chính là về tinh thần đoàn kết trong cuộc sống đó một vấn đề rất là rộng nhá các bạn có thể tự do trong việc sưu tầm dẫn chứng và các bạn có thể tự do trong việc trình bày các em có thể là dùng sơ đồ tư duy giống như thế này các bạn cũng có thể là viết lần lượt từng cái dẫn chứng đấy ra cho chị tối thiểu là ba nhá đây là tối thiểu còn nhiều hơn thì càng tốt Ok chưa? Hạn nộp của chúng mình là 24 giờ ngày hôm nay. Chủ nhật nhá. Hôm nay đừng nghỉ đấy, có rất nhiều thời gian để chúng ta hoàn thành <laughs> Nếu hôm nào có rất nhiều thời gian để chúng mình hoàn thành đó, ok chưa? Và trong buổi học ngày hôm nay chị cũng một lần nữa muốn nhắn nhủ với chúng mình là hiện tại đấy, cái cơ hội được nhận tài liệu đã giảm xuống chỉ còn 36 bạn thôi. Những bạn mà không tham gia buổi học ngày hôm nay là chúng ta đã mất cơ hội được nhận tài liệu rồi. Thế nên là chị cứ nghĩ rằng là tài liệu mà chuẩn bị cho khóa học này thì có thể gửi tặng đến hơn 1.000 bạn tham gia cơ. Nhưng mà có lẽ là phần này lại không được rồi. Đấy, và cái thứ hai là đối với tất cả những bạn thực hiện thử thách này và đối với tất cả các bạn mà điểm danh trong phần mà ngày hôm nay các anh chị trong team chị Hiên sẽ tiến hành lọc nhóm nên là những bạn mà điểm danh thì chúng ta sẽ được nhận tài liệu về dẫn chứng nghị luận xã hội các bạn nhé. Thế nên rằng là các bạn cố gắng đồng hành cùng với chị, đồng hành cùng với nhau ở trong khóa học này. Bởi vì đây là một khóa học để giúp cho chúng ta hình dung ra được, hiểu được thêm kiến thức của các văn bản nhật dụng. Thứ hai là tập trung vào phần nghị luận xã hội. Đó, được không? Nên là chị rất mong các bạn có thể theo dõi đầy đủ nhá. Buổi học ngày mai là buổi học tổng kết cuối cùng rồi. Có rất là nhiều những điều, những cái kinh nghiệm được rút ra từ trong khóa học này mà chị muốn trao đổi với các bạn. Thế nên buổi học ngày mai chúng ta cố gắng tham gia đầy đủ nhá. Được không? Ok chưa? Có bạn bè mời vào trong nhóm rồi mà lại không gọi bạn bè vào học là cũng không được đâu đấy. Được không nào? Nên là nhớ các bạn nhớ nhớ là nhắn nhủ với bạn bè của mình là ngày mai 5 giờ vào học đúng giờ cùng với chị. Có rất nhiều những phần quà cùng với đó là kiến thức bổ ích mà chúng ta tổng kết lại ở trong khóa học này. Được không? Chị rất mong được gặp lại các bạn trong buổi học ngày mai nhé. Ok chưa? Ừ. Rồi, và nhớ đấy là nếu như bạn nào muốn đồng hành cùng với chị xuyên suốt cả một năm học bắt đầu từ từ tuần sau cho đến khi chúng mình thi luôn thì các em đừng quên tham khảo khóa học VIP 2 nhé. Và đặc biệt là đối với những bạn mà tham gia khóa học mùa thu mà đăng ký khóa học VIP 2, chúng ta sẽ được tặng cuốn sổ tay văn bản nhập dụng, một phần quà rất đặc biệt được gửi tới các bạn. Nên là chúng ta hãy nhắn tin về cho chị, nhắn tin về kênh fanpage học văn chị Hiên cho cơ sở để được hình dung cụ thể về lộ trình của khóa học này nhé. Được không? Ok chưa? Nếu như khóa học mùa thu thì đến ngày mai là chúng ta kết thúc rồi Nhưng những khóa học VIP thì sẽ là những cái khóa học mà xuyên suốt cả năm Nên là các bạn không muốn học cũng không được đâu Một khi đã tham gia thì sẽ phải cố gắng quyết tâm Và các anh chị thì luôn thúc giục chúng mình là cố gắng và chăm chỉ hơn mỗi ngày Được không? Ok nhá rồi, đấy là những nội dung mà ngày hôm nay chúng ta cùng với nhau đi tìm hiểu và lại thêm những kiến thức bổ ích, những cái kinh nghiệm trong quá trình viết nghị luận xã hội. Cảm ơn các em rất là nhiều vì đã tham gia một cách chăm chỉ, nghiêm túc và đầy đủ. Nhớ chụp ảnh màn hình lại để điểm danh đấy nhá. Các em đã chụp ảnh màn hình chưa? Nào, một vài phút cuối cùng để chúng mình chụp ảnh màn hình trong buổi hôm nay để chúng mình điểm danh nào. <laughs> chụp đi, chụp đi. <laughs> Đấy, chị cũng mãi uh, giảng cho chúng mình xong rồi quên mất không nhắc các bạn. Các em đã chụp chưa nào? Ok chưa? Nhanh chóng hoàn thành nhá Chụp ảnh màn hình lại để chúng ta điểm danh À em chụp đủ 4 buổi rồi Ok rất là tốt Còn buổi ngày mai nữa thôi Là đã có đủ combo 5 buổi rồi đúng không? Ừ Đúng rồi đấy, chính xác những bạn mà điểm danh đầy đủ trong cả 5 buổi Chúng mình sẽ được nhận link để chúng ta xem lại tất cả các buổi học này <laughs> Ok, rồi em chụp rồi đúng không? Ừ, đó. Rồi, đấy, thế thì ngày mai chúng mình sẽ gặp lại nhau nhá. Nhớ nhắc nhở các bạn vào học đầy đủ giúp cho chị. Ok chưa? Còn bây giờ thì chúng ta dành thời gian nghỉ ngơi Hôm nay là cuối tuần rồi Sau một tuần làm việc vất vả, sau một tuần học tập vất vả Chúc cho các em sẽ có một cái thời gian nghỉ ngơi thật là thoải mái trong buổi cuối tuần này nhé Chúc cho các bạn được làm những điều mà mình yêu thích Chúc cho các bạn cảm thấy được thư giãn sau một tuần học tập mệt mỏi Và có thêm năng lượng để chúng ta bước vào một tuần học mới bắt đầu từ ngày mai Được không nào? Ừ, cảm ơn tất cả các em và hẹn gặp lại các bạn vào buổi học ngày mai nhé Bye bye